Vâng, xin chào tất cả các bác Và hôm nay đến với cái video này Em xin phép giới thiệu đến với các bác Về cái bộ đồ chơi tài xỉu Hoàn toàn không tang tích Dành riêng cho các bác tay cái Giúp cho các bác khi đi đánh tài xỉu Tại các sòng sới, các đấu trường lớn các bác sẽ luôn luôn giành chiến thắng về mình Đó chính là cái bộ đồ chơi hột tài xỉu 2020 Hàng độc quyền bên cơ sở Sơn Tài xỉu bên em Và với cái bộ đồ chơi tài xỉu 2020 này Như lúc đầu em nói Hoàn toàn không tang tích Nó sẽ giúp cho các bác có thể lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của mình, lên tài xuống xỉu và tỷ lệ hột đi đều 5 năm. Các bác nào mà muốn sở hữu cái bộ đồ chơi hột tài xỉu 2020 này, các bác cứ lên cơ sở em, em ở bến xe miền Tây hoặc kết bạn Zalo với một trong hai số điện thoại trên. Em sẽ tư vấn cho các bác. Sau đây thì em à, sẽ test thử tăng tích cho các bác để cho các bác thấy được rằng là cái bộ hột này hoàn toàn không tăng. Đầu tiên thì em sẽ dọi đèn. hột trong đó hột trong bát luôn được chưa ạ Đầu tiên thì em sẽ dọi đèn Hột trong Đó 100 bát luôn được chưa ạ Tiếp theo là em sẽ thử nam châm Em thử nam châm cả nắp cho em đĩa hộp luôn Đó, nam châm không hít về phần nước muối thì khi nào mà các bác muốn test trực tiếp các bác cứ liên hệ với em em sẽ test nước và nước muối cho các bác vì thời lượng video nó cũng có hạn vậy nên em xin phép được khất sau đây thì em à, test thử một vài tiếng để cho các bác thấy được cái độ hiệu quả mà cái bộ hột tài xỉu 2020 này nó đem lại cho các bác như thế nào đầu tiên là em sẽ test cái tỷ lệ đi đều hột bây giờ đang ở xỉu đúng không ạ em sẽ lắc lên tài này lên tài này xuống xỉu này lên tài này xuống xỉu này được chưa ạ vừa rồi là lắc tỷ lệ hột đi đều chén tài chén xỉu đúng không ạ bây giờ em sẽ lắc giữ tài giữ xỉu cho các bác bây giờ nó đang ở xỉu này em giữ xỉu một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này bốn xỉu này bây giờ đang ở xỉu đúng không ạ em lên tài này em lên tài bây giờ em sẽ giữ tài cho các bác một tài này hai tài này ba tài này bốn tài này bốn tài và chén này là chén bão luôn đó bây giờ đang ở tài đúng không em lại xuống xỉu này đó xuống xỉu được chưa ạ vừa rồi thì em đã lắc giữ tài giữ xỉu lên tài xuống xỉu và hột lắc cho các bác xem xem là cái tỷ lệ của bộ hột đi đều khi mà các bác làm tay cái các bác nên sở hữu cho mình một cái bộ hột để các bác có thể lắc